Alo Thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi Mẹ Vô tổ <laughs> con nghe đúng kiểu giọng thì mẹ giọng rất gái bẩn vãi luôn anh lớn ừ, em à ừ. nhớ anh không nhớ à quay to là cái băng ho này bê vô rất xét nếu là vũ bị hai anh xiên à vũ có vẻ à?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 có thằng nhân vật đẹp quá vũ thì nhìn trông như thằng cô gà ấy thì mẹ <laughs> đéo hiểu nhân vật em đứng rất chỉnh tiếng Việt à, rồi thành thủ nhặt que nhặt củng nhá Chế độ này đéo chưa được nữa thì chỉ có về bù tí mẹ thôi Chế độ này mà còn không làm ăn được gì nữa thì chỉ ăn bầu đuổi Thật vào xong mày ra mấy cái chỗ cái cây nó có mấy cái dây leo ấy Ấn E để nhặt mấy cái dây leo đấy để về sau còn quấn thành cái dụng cụ dạ. À dạ. Một cái đại, một cái diều từ một cái gì Diều là sẽ cần phải có một cái khúc cây với cả một cái hòn đá nhỏ sau đấy sẽ quấn vào cùng với cả cái dây leo cái dây leo phải làm cái dây thừng trước tệ bện đánh dây thừng trước <clears throat> xong dây thừng mới quấn vào thành kia được ờ chỗ này có vẻ ngon đấy có cái hang anh em chú mưa đây rồi ngon được đấy đây đây đây đây đây đây đây đây hai chú mưa đây đây có cái máy bay đây anh em mình bay về được này sữa sữa sữa sữa đi đây đây đây đây đây đây sữa đóng hộp nó đây đấy sữa đóng hộp bú đi thịt bò đóng hộp này ngủ thì ờ, đéo ờ. được rồi đấy à, chưa chưa chưa được vứt <laughs> kiểu gì Iron À đây là mỏ sắt, ôi có cả giường luôn này, ngon Ăn kiểu gì, ăn kiểu gì Ném xuống dưới đất đã, cái này là kho thức ăn chung Đây là kho thức ăn chung ném xuống nó dưới đã Để đến đấy đi đã, chỗ này sẽ là chỗ mình trú mưa, đây là giường để ngủ là ổn rồi Obsidian Stone là đá dầu à? À cái lên Em thấy anh sắp chết rồi đấy, anh có phải làm gì không? chết thì đéo được chế độ này chế độ ngắm cảnh đấy mà sao cũng bị rắn cắn à ai ở mày đây là chế độ ngắm cảnh không biết nó phải đỉa không tao hết tao hết đỉa rồi tao nằm ngủ chứ là cái con đỉa nó bò lên trên cái giường rồi chắc hunter nằm đấy nó bò mẹ vào vào vào, vào ré rồi ý anh ngủ rồi ơ <laughs> làm dây thừng từ mấy cái dây leo đấy bảo gì nhá ô máu tôi tăng rồi máu tôi tăng rồi sống rồi sống rồi các bạn sống rồi hóa ra chỉ cần đi ngủ thôi à bây giờ cần uống nước bây giờ cần đi kiếm nước <laughs> sao lại ngủ ở đây à em ơi mày từ từ đã cái cái cái quả dừa làm nào rồi mày phải chặt dừa trước tìm ra hòn đá làm cho con dao làm một con dao là một con dao nhỏ và cách chặt hai cái hòn một cái hòn đá nhỏ để làm con dao đã thì mới chặt dừa được bây giờ phải đi tìm đá đã nhưng mà nhưng mà làm thế nào phải có đá đã phải có hòn đá đã đi. không có đá mà đi tìm hòn đá nhỏ đi đá thì mày phải đập ra để mẹ tăng sức đề kháng đi mày vào đã mệt thế này là gì đéo nào coi đâu nhỉ Đây đang nhanh đây mà đéo thiếu hòn đá nào đây cả Đéo sao chỗ này không có đá nhở Chế gì của gì nhỉ? Đéo hiện lên cái chỗ chế gì của Phải ta có hòn đá Tìm thấy đá Tao nhặt được đá tao hướng dẫn à. cho Cái gì đấy? Có, có tiếng xe xe xe con rắn Chứ chỗ này đéo có Khát quá, khổ thân tôi khát quá. Đấy đấy em em đang buồn này. Hò ra đấy. Địt dễ. Có hòn đá ra đây cho tôi. Mẹ đá đâu? nấm vàng này ăn được đúng không đúng không? Không cần phải thuốc, tôi có bị thuốc đéo đâu mà chế thuốc, bình tĩnh đã kiếm hút room màu vàng là ăn được đúng không? Ừ. Quy luật ở ngoài đời ấy là cứ cái nấm nào mà càng sặc sỡ thì càng độc. Gái càng đẹp càng dễ lừa người. Vợ của Trương Thúy Sơn đã dặn rồi Gái càng xinh đẹp càng giỏi lừa người Cứ coi như là xấu mà chiến thôi à, Sao mà vị trí phèo sống lâu Trương Thúy Sơn à Cô kỵ triệu minh à? <laughs> Sữa đóng hộp cũng phải có dao mới đậy ra được chứ anh em tưởng sữa đóng hộp có thế mà anh em tấp đấy Tấp vào mắt nó phải có con dao Hiểu mấy móc ấy, răng mà cắn giờ tôi Blade có rồi nhưng mà vấn đề là phải tìm hòn đá Đấy phải có hai hòn đá cơ thì mới làm được con dao Khổ thần lắm khổ nhục đeo chịu được cái game mẹ Đã bảo ừ, rồi cái, cái trò này là nó mẹ Nó khó lắm mà lại đi tìm đá rồi đéo nhớ cả đường về đấy thì... <clears throat> Em nhớ rồi em cứ đi dọc theo đường mòn lên về nhà Ôi chúng mày ơi tao có tổ chim ơi lấy được quả trứng Ô Em cũng nhận được tổ chim mà Ừ đây bây giờ là tìm được đá không có đá để ăn cặc đây thật không có đá không tăng được sức đề kháng đâu Ôi tao tìm được cái bãi nước sạch của chúng mày ơi uống thôi uống uống uống uống uống uống uống may quá bãi nước sạch là sao tao nhìn thấy có cái bãi nước sạch có tt này canh này có tt này lúc rồi em chỉ nghe đến bãi nước đá chứ làm gì có bãi nước sạch <laughs> bởi vì là nó rất là nhỏ như một cái vũng thôi vũng gì là là sạch à ừ Nước này thì có thể là không an toàn mà không nên nỗi bẩn, tớp được. Mẹ. À đi rồi, đá đá đá đá đá đá đá đá. Hà vớt bom sơ tích. Quên mẹ nó cả đường về chỗ các em tôi rồi. Stick hay là long stick, em nói chính xác thì long stick có grab được kéo đâu. Ôi em chế quả dìu đá rồi. Ngon. Tao nhận là con chim chết chúng mày ạ, à. tớp tạm Đi đâu? Đi em nhận cả cướp đây, cứt kiểu gì? Làm <laughs> đấy Vũ mất tỉnh táo ăn cả cướp rồi Làm Thôi bây giờ không ở đây đâu, ở đây chỉ có chết thôi đi sao nào Thì mới sống ừ. được à. Ở đây thì chỉ có mẹ rút cuộc ừ, sớm muộn thì chết thôi Khỏi đã chứ Ở à đây, food poisoning đây Sáng rồi, anh em mình sống qua ngày đầu tiên rồi poisoning me... me... À, in nature found of bây giờ body over time rồi con sum đi theo tao mày có đi không đi theo tao thì mới kiếm đồ thì mới gì được sử dụng à dùng nước nước nước nước nước nước bú nước bú nước cầm theo cái gáo dừa đi bởi vì mình có thể dùng gáo dừa để đun nước được nhặt đi nhặt đi nhặt cầm đi. gáo dừa đi múc cái nước ấy về cầm theo một cái gáo dừa để đề phòng bởi vì trên đường có mưa thì thả gáo dừa xuống còn uống cầm theo gáo dừa đi đi tao theo tao em là... bị sanity rồi đừng có ca thán nữa thằng đéo là cũng bị hết đừng có ca thán nữa đi nhanh lên ca chứ kêu cặc cả đã đang giữa rừng kêu cho ai <coughs> bạn ơi sức đề kháng của bạn yếu bạn không chơi đồ đấy leo lên cao chắc sẽ có cái hồ trên cao đấy <coughs> Ờ, có chim, chết này ở trong này chim chết nhiều nhỉ? Đúng rồi, trong này có cái khu của bọn buôn lậu buôn lậu ma túy ấy, thì chúng nó sẽ có luôn cả một cái lán trại đấy có cả nồi niêu xong chảo. Đến em tay em đầy nốt rồi này. Mày bị à, kiến cắn mà. kiến. Ui, con thủ giết luôn. Ui, con gì kìa? Nó rồi thì mẹ chúng nó lại không bám theo tôi rồi tôi cháy mẹ rồi đi đi nhanh lên sắp mưa rồi mưa kệ nó đi nhìn nhìn xung quanh xem nhá xem có cái mẹ hồ hét nào gần đây màu xanh nó hiện lên là phải báo ngay đấy mình đang leo lên cao rồi này có tiếng sóc lắc đúng không 45W32S có chắc chưa và mỗi lúc một tọa độ vậy Ờ nó là như thế mà Chuyện rất là bình thường Trái đất nó luôn quay mà em Tọa độ <laughs> của anh em nó cũng vậy Thật thế nhỉ có phải bên dưới không cứ đi đi tọa độ bao nhiêu rồi không biết 41 W rồi Ê, địt mẹ mình đi ngược rồi Hình như là mình đi ngược cái sao chúng mày ạ Đến nơi rồi Đến nơi rồi vâng. các bạn Đến nơi rồi có hồ rồi Hồ đây vâng. rồi Hướng nào? Đây, đi thẳng theo tao. Hồ à. đây rồi. đây. đây cái con mẹ mẹ đây là cái trò lúc nãy mà đi thôi thôi thôi cảm ơn em chín đấy hồ đây đúng rồi hồ đấy đằng đây ở đây có cái hồ nhỏ thế này Nước xanh văng vắt đây này cũng được Đây này Chỗ này là anh em đủ sống luôn đéo nữa Được được được được Thì chưa Để tao bảo là đi tìm hồ không nghe Chuẩn mà Chỗ hồ đây mình ở đây làm gì có đâu nhỉ Đấy cái chỗ này chỗ khác chưa có hồ Bây giờ mới có Bây giờ bình tĩnh từng bước một nha Bây giờ là mỗi thằng chém cái rìu đi Hắn tao uống vừa ra em bay nước nước bẩn đấy Uống vào tí nữa để chảy đấy Rìu á rìu Rìu xong để làm gì Mỗi thằng làm cái rìu đi chặt cây để làm cái cái lều để còn xếp game đá à thế hả dây thừng với cành cây với đá gì à, ờ, thì tốt dây thừng đấy là dây thừng nữa mấy mấy mấy dây thừng đá một hay hai dây thừng đấy một dây thừng một dây thừng một cành cây. que ừ. ấy bây giờ mới chính thức bọn tôi bắt đầu chơi này dây thừng mấy đá anh cho hai đá vào hai đá ờ hai đá hai đá hai đá đúng rồi đấy mẹ dìu mới phải thế này chứ đi xịn nhỉ ngon đấy em à, bây giờ bây giờ đi chặt nhỏ nhá. đi đi chặt đi chặt lá cọ cho tao đi chặt tất cả để anh bảo chặt lá cọ cho anh chặt lá cọ sống cái này để tí nữa là có lá để mang về để làm cái lều chặt lá cọ xong vác lá cọ về nhá bắt lá cọ về hang nhá để làm cái lều nhá chắc là biệt khóa của bọn kia tự làm đấy chứ lều trú ẩn đây nhá ta sẽ làm cái lều này cần có 8 cái que này ba cái que dài này một cái dây thừng và 13 cái lá cọ là được dựng ra đây dựng ra đấy. thì phải dựng chỗ nào xa cái đây ra đây chỗ này rồi đặt vào đây cầm lại ra cái chỗ này đây gắn que vào trước thì mày đặt lá cọ được que vào trước đặt lá cọ được bốn quả dừa nha quy để thả xuống que rồi em hết que rồi que đằng kia đang một đống giải ra đây này que đâu đây này ông nào hủy thế là nó bị để em chặt à, chặt à, chặt lại chỗ này nhá hắn tao em đi kiếm mấy quả dừa xong rồi để ra đất đi thực ra thì mình uống cái nước ở cái chỗ hồ này cũng được cái à, lá khô làm sao để nó thành ấy anh dũng vào trong ba lô xong mình chọn tạo thành bùi nhùi nhưng mà cái lá khô nó nằm ở chỗ nào trong ba lô nhỉ nó nằm thành cái ấy luôn hay sao chỗ nào ta không nhớ nói chung mày mò đi nó chỉ có loanh quanh thế thôi ờ, mưa à hướng nước quên rồi bây giờ cần hai que dài từ từ đi chặt cái que dài đã đây cây này sẽ ra que dài này que dài có mấy cái ở trên đồi đấy tôi vứt đấy mà Thằng tâm vẫn quay dài trên này à? Đúng em, em, em tách hết rồi tách hết Ê, thế Giữ chứ dạ, Đây, đây, đây, đây, cây này được rồi Trong ba lô gần mấy hòn đá Rồi, cầm cái que dài này đi Nhìn cái que dài mà lấy nhá À đây, đây, đây, đây là Có đĩa thì nhớ để ý ta đang bị đĩa này Tôi mang về xong đã tôi lấy đĩa xong Đóng lửa luôn nhá cái nhà ấy chỉ để bọn tôi ấy thôi cái nhà chỉ để bọn tôi xếp game thôi chứ nó không mang cái tính chất gì cả nên là không cần phải xây trong kia đâu cái hang bé tí xây đéo được đặt mang quay dài ở đây gắn vào cái này này có chắc là cái này không không mới điên này chắc cái đấy lắp đéo gì rồi hơi à chắc cái que cái cây này nó mới ra que dài chứ ờ cầm về đây cầm cầm cầm que dài về đây anh cầm cái que dài về nữa xong rồi đặt lá cây lên là anh em mình ổn là có chỗ xếp game là anh em mình ngon rồi nói nhá lửa lên nhá lửa lên em tốt cho thịt vào đi cho thịt vào đi vừa vừa đấy mệt quá thịt con kẹt ở đây à tranh thủ xem vắt vùng nó ở đâu đã ấy ngay một con đang hút máu lấy nhiều que nhỏ nhá hai không con hút máu ba con trên một cái tay bố bọn chó rồi Ủa cây này to quá Rồi Ôi lại ra cái này mới nhục tôi à, cái, cái cái lá thì cứ ấy à cứ thả thẳng vào lều chưa? Có thằng nào có cái đồ gì uống không? Uống có quả dừa Không trong hang đấy. Thế à? Ta về ta uống cái mình ấy quá, ăn nước quá. Xong chưa? Đặt nốt cái kia vào xong đặt lá cọ lên nhá. Nhặt lá cọ để lên. Thật đấy đừng có hủy đấy. Cứ để lên trên luôn à, không cần phải ấn cái gì. Ôi rồi à? khiếp các em, tôi tôi xúc động quá các anh em ạ. À dừa được mang về lại còn để sẵn ở đây để cho anh em uống cái này thì tôi tất với anh em là cái mai là đại hồng thủy các mẹ rồi chắc con mẹ chắn luôn rồi mọi người uống một quả ấy nhá để lại cho xong rồi mang gáo dừa ra ngoài này để để lấy nước nhớ phải cậy dừa ra thì mới có gáo ừ cảm động vãi cả lìn ạ à. đâu dừa đâu trong hàng ý Ê, chết rồi cái gáo dừa đâu nhỉ ai đây rồi anh phải đầu tiên phải ờ, đây còn quả dừa nữa em đặt vào uống đi đây à, cái đéo gì đấy hàng bông hoa mà đem đéo gì dừa đâu đấy cái thằng vũ nó lấy mẹ rồi hả bốn quả mà đéo nó ai uống mất ba rồi tao uống một tao không biết vào đây cho anh đặt con này Ờ kìa đặt lá dừa vào cái này làm cho xong cái lều đi Còn mấy cái nữa Đéo hiểu đi Nhặt lên xong rồi đặt xuống à đấy Mỗi thằng nhặt khoảng 5 cái được được đấy Cứ đặt vào thôi 13 cái lá dừa là xong Bên ngoài có cái gáo nước ấy, chỗ máy bay ấy Rồi xong Ui dồi ôi. Dạ. Đây, mẹ cái này là lỗ chó chứ đéo gì từ từ cho nó Giữ sáng lên đã ngủ. em để gáo gáo rửa đâu chết quên đi xếp vào lý ơ xếp hàng thằng vũ phải ra thì mới xếp được thì mẹ nó ngủ mẹ đi trong đấy thì mưa chết cha mày đi ra đi ngủ đâu ơ ờ, thế thằng nào đang dùng đi vai dùng ơ ờ. anh ngủ thôi mày điên à nếu chú ẩn cho phép lưu game một tát một mồm bây giờ bây giờ cái quyển sổ ra gì? À? Lưu đi. Ừ, Thằng nào đang dùng lều ấy tao đéo vào được. Ơ thì phải ai dùng? Đừng tránh ra 2 mét xem nào. Để hết mấy cái lá không dùng đến ra ngoài đi đi. Ở trên á. Rồi bê hết mấy cái lá đéo dùng bê ra đi. Để đây trông. Trong những gáo dưa vứt ở cửa này hang đi đâu rồi để biết nha nếu động vào dừa nha ui giời bị bắt rồi à đây đây đây đây đứng trên cao là lưu được em rồi lưu rồi phải lắm lưu rồi lưu rồi lưu rồi bây giờ vào ngủ cho tăng lại sức đi một thằng thay nhau ngủ nhá một thằng ngủ ở ngoài đấy một thằng ngủ trong này anh ngủ rồi anh ngủ rồi xong rồi tăng sức rồi đấy tạ ngủ vậy ngủ đấy thằng đặt ngủ trước đi ngủ rồi lại rồi con chó chết sao cái giường này đéo ngủ được hắn ta đang ngủ à chết rồi em bị pét chân này là bị cái gì đấy sao cái giường này đéo ngủ được ngủ được mà tại giường này đéo ngủ được này đéo hiểu nó lỗi gì cái giường trong hang này này anh đâu ông nào đang dùng đấy, đấy là cái lá Đứng cái đây cũng ngủ này. được thực ra cái đấy cũng ngủ được mà cái này cũng ngủ được là hai cái chỗ ngủ khác nhau thôi hiểu không cái này sẽ được cái mưa cái kia thì phải để trong hang thì mình nó nằm được rồi ngủ phát đã không có thịt gì à ờ giòi giòi quên giòi lại bảo là đỉa đúng rồi phải có mấy con dòi nhầm đâu vũ đâu đâu, đâu? chỗ nào bóc chân này ờ đúng rồi đấy đây ta đưa cho mấy con dòi này cầm nhá cầm ăn nhá cầm như nào đây ta thẳng đất đây này nhặt đi đấy dòi đấy giòi xong bây giờ mày nhét vào cái chân mày ấy chỗ cái chân mày đang Mở. bị máu ấy nhét vào Mở lên à Tiếp vào Coi nữa À đây rồi Được không Mỗi ăn thôi mà Nó có hiện ra cái vòng tròn ở trên cái vết này không Không Ờ à, thế thì không phải là mày bị thối Mày mới bị ờ, rách chân thôi Phải bó vào bằng cái lá Lá à? Mày đã kêu là mày bị nhiễm trùng Tuét ra Nó tuét tuét thì còn gì Tuét đấy là mày bị sạc soạc chân như kiểu xước ý à. ờ nó cũng không tự máu tệ <coughs> à trong phim tàu là hay ờ, lấy mẹ đuốc xong rồi dí vào để cho nó mẹ cháy đi thế là nó chín là nó hết hết những thùng ốc đang hết nước cái gà lúc nãy để một đống gáo giường này xong không được một tí nước nào thì đéo được nhỉ à đây à, em thấy con đống nước à gáo dừa đống nước gáo dừa chả gì có tí nước đéo đéo hiểu mẹ à? ông dũng vừa đi vừa bú hà <laughs> Thôi giờ đây bú nước này cũng được Đéo phải bú cái nước đấy Mẹ Ôi chết hết mẹ nước rồi Đi mà thằng nào uống đây Uống nó vừa thôi thì Bú hết cả một cái bông nước của được à Nó còn tắm được cơ mà mẹ Tôi ăn lờ chấm muối rồi Tôi đi tìm cái chỗ khác thì mẹ uống hết cả đúng nước ở đấy được Mẹ giỏi vãi lờ lấy lấy lấy mấy cái gáo dừa ra làm bát à, xin ăn không đi chắc chết có làm thì mới có ăn <laughs> ai uống đấy ai uống ở đấy đấy đéo hiểu ông nào cầm gáo dừa đi rồi anh em mình đi chỗ này à, để tao xếp lại một lần nữa nào xong rồi anh em mình đi kiếm cái chỗ cái tọa độ gì anh em bảo lúc nãy anh em chắc là tôi cái tọa độ có cái hồ cái ao cái thuốc giảm đau chơi ngay dư quá cho tôi hỏi cái chỗ cái tọa độ mà anh em bảo có cái hồ mà nó có cái 45W32S ờ, <clears throat> Rồi 45W32S tiến về hướng đấy đây Em bị hết nước rồi, sao giờ? Thì phải đi đi đấy, chỗ đấy mới có mà uống chứ còn sao giờ Mày nghĩ gì? <coughs> Đúng rồi Sáng chắc ạ à? Ai bây giờ đấy? 45W đây Đi Đi nhanh nha Không có lời phải 45W là đi theo hướng W à? Ừ Đi W thì càng tăng Ui Thổ dân Đâu Không làm gì anh đâu Không phải không phải không phải Giết thổ dân là được cái cung với tao Đây còn nước này Vũ này ăn được uống đây Nè để tao chặt đã rồi hắn uống thì con mẹ chưa chặt xong tao uống Bố tổ sư mẹ Thằng nào lấy mẹ rồi Tổ dân kia Tổ dân tổ dân tổ dân Thôi đừng đánh nó, mất máu, đừng đánh nó gây, đừng đánh nó, mất máu chết tay quay bây giờ. Không không không, nó không chọc em phân nào. Được rồi. Ôi rồi ôi, cu này. Anh em đến cu thổ dân chưa? Em sẽ tìm người thằng thổ dân ra này. Mẹ. Ờ mang Ờ, có đứa nào bị đỉa ở chân kia kìa, có đứa nào bị đỉa ở chân Em sẽ thịt thằng thủ dân được thịt người này Ờ, ăn đi, ăn đi em Ăn rồi Mang sang kia lập nghiệp lại thôi Cô anh thổ dân mẹ chỏng chỏng từ háng tận rốn kinh vãi lìn Mẹ phải 30cm là ít Các anh còn bọc bên ngoài bởi cái sừng sừng bò ấy chứ Bảo vệ kinh VL Đấy là cái quả bầu con lô đấy Bầu đuôi à? Bầu đấy <laughs> Bầu đuôi thôi ờ, Bầu, bầu đuôi, Đứng chắc vậy <laughs> Bầu đuôi đéo nữa Hóa ra là dân tộc vậy trắng quả bầu ở đấy nó là mẹ đuôi ừ, bầu đuôi mà chị em chị em có bầu cũng là vì nó cái ấy nó đuôi <laughs> cái đấy nó đuôi chết rồi mình phải leo lên cao rồi leo lên cao cho mày ơi chỗ này đéo đi được vào một ngày qua núi được chất thải động vật chẳng ăn được ôi chúng mày có cái hang hang hang hang gì kinh bốn đội lắm giờ forex có mẹ rồi Đâu. này có cả đầu lâu treo mẹ xương sọ mẹ đầu khỉ mẹ khô này để dạ, bảo là phải cả lìn nhà anh thổ dân nhà anh thổ dân đi sâu vào xem nào à, đi vào chắn đường cái thằng đát đi vào nhanh lên đuốc đi đuốc đi làm đuốc đã làm đuốc đã làm đuốc đã đi vào sâu xem trong hang nó có cái gì không đã hết rồi hang cụt rồi không có gì đâu mày điên à cụt đâu Ui bên này có một cái cụt cầu kẹt sang bên kia đây vẫn còn đi tiếp được cụt táo đá vỏ chai ở ờ, đuốc là công thức là gì các anh nhỉ ố dưới kia là chỗ nào nhỉ cứ đi xem nó thông đến đâu bố đời đấy bố đời đấy ôi con mẹ tí ngã đi à, cẩn thận ngã đấy đéo biết đường nào dẫn mày về đâu đây nhiều đá lắm này làm cái đuốc à cái đuốc công thức là gì nhỉ các anh nhỉ Ờ, một em bật quấy lên. một cái, uh, à, nó dẫn ra một chỗ khác rồi này. Quay Kinh phết nhở? Địa đạo củ chi mẹ rồi. À, kinh đấy. Có chỗ leo núi này mà mình cần phải có cái móc treo thì mình mới xuống được. Ngã xuống này à, chết. có đuốc xong là cũng ờ, là cũng không ờ, không không gì được. Không không có lửa. Một thằng nào thử đấy, nhảy xuống xem sao. Nhóm lửa được. Đó, Vũ có đĩa đấy rồi, tao bắt cho hả vũ có đĩa đốt của em nè giờ biết ở đâu đâu mày tự soi nó nó thì đéo nào khát nước rồi ờ, đĩa đĩa tay đĩa tay đĩa tay em lấy cho có đi lấy rồi em lấy ra rồi thôi cái về chỗ kia đây khát nước quá rồi hết bẹn nước rồi này tổ sư à không mình còn nhiều nước lắm lên chưa đi tiếp nào tiền với hồ nhanh nào ơi xem anh có đĩa ở đâu nhặt anh cái đó dạ. hàng navi đi à? nhanh lên à? thưa các bố dạ. ra cửa hang đi chết rồi em cần uống nước thế mới bảo nó đi nhanh mẹ lên thì cứ vơ vơ vẩn giờ dạ. hết rồi nước không ăn nấm có bớt khát không nấm ăn khát thì hết khát thì đéo được trời mưa thì vứt tạm xuống thôi D tiếp tục 45 độ độ W à, đây hướng này em thấy à. anh đang di chuyển tại chỗ quên quên phải vòng vòng vòng vòng vòng vòng anh thấy ông đang di chuyển tại chỗ tại chỗ nào đó em thấy Đéo hiểu của mình Vũ thấy tại chỗ thì có ui Rắn rắn rắn Rắn rồi đấy Quần máu em giả vậy Tôi sao Hunter sắp cho em nó cắn vào Phải đi vòng vào cái ngọn núi thì bọn tôi mới sang bên kia được Mưa à? Mưa không? Ờ mưa này hứng nước mưa đi Ném xuống hứng nước mưa mà uống tạm thằng nào khát quá thì hứng tạm đi Còn nếu mà vẫn còn nước ở trong à, đồng hồ thì chưa cần đâu Chết sạch rồi em bị sốt rồi, sốt độ 1 rồi Sốt thì không sợ, ngủ giấc là sẽ khỏi thôi Đến nơi rồi Đâu? Đến có mẹ nơi rồi Gom Đi mẹ đây hồ ngon vãi lồ Đi À đây đây đây cái con mẹ nó chứ À con nước rồi à Ờ con nước rồi Ờ hay lắm Ờ lại có hồ đây có hồ thật mà con rắn con rắn nó sao ấy thì con mẹ đâu hiểu mấy cái trò chó Hắn chết tình nước này để rửa à, để em chơi thế rồi dạ dày độ hai rồi Đéo mẹ thật đéo gì đỡ được với con game bệnh Dẫn đường như con cá Đi mẹ khó đi bỏ con mẹ đéo hiểu <laughs> đéo hiểu chỉ con mẹ là cái game nó làm ngoài đời đâu thế thôi các bạn đi trong rừng người ta dễ đi theo một vòng <laughs> lắm nào 45 độ khổ thần tôi lắm đi nào đấy đi thẳng đường này với thôi xong đi. rồi em tinh đập chân run rồi em máu đỏ rồi nhá đi ngủ đây ờ ngủ đi thôi chúng mày cứ ở nhà đi xếp game rồi tao đi trước cho hắn tao đi với ai không em sắp chết rồi thì lại thằng đéo đã sắp chết tí nữa lốt lại xếp là được không phải lo lắm đâu mà giường rồi bố <laughs> tổ để tao đi tao tìm đường vậy đây, đây vào đây. Đây, tôi sẽ đi tìm đường cứu nước vậy đi thôi tôi là thằng khỏe nhất trong nhóm tôi phải đi thôi kiểu này tình hình là ngủ đến mẹ lúc chết rồi <laughs> cứ yên tâm tao tìm được đường là tí nữa lốt lốt lại là được không phải sợ mình xếp rồi mà Cầu nguyện đi. <laughs> lúc đấy là tao uống trước xong tao chẳng may tao xón đái, cái lúc đấy buồn đái quá đéo nhịn được. PAV đã chết. Hunter đã ngất. <laughs> đã sống sót một ngày. Với hai pha tìm đường có thể nói là <laughs> À đây đường này mới đúng ăn nấm tròn à vào chỗ ký sinh à tìm mồ đâu mẹ à, kiểu ăn tơ lại kiểu gì tơ nằm một bên bếp lửa đấy trong một tí là tỉnh dậy mà có vũ chết thì ấy thôi à dừa mày quá đây đường này nhá Địt Vướng ngọn núi rồi em ơi Đi dọc theo hướng này Ui ông Thì có mẹ bị ông rồi Ông